Những ngày qua, dư luận xôn xao việc xuất hiện lời kêu gọi đầu tư tiền ảo trên các trang mạng xã hội chính thức của một số người nổi tiếng. Hiện hoạt động đầu tư này vẫn chưa được pháp luật thừa nhận, nhưng hàng triệu người theo dõi các trang này đã vô tình tiếp cận được kênh đầu tư rủi ro cao này và không loại trừ khả năng là kênh lừa đảo. Nguy hiểm hơn, cả người giới thiệu và người được giới thiệu đầu tư cũng chưa chắc đã hiểu đúng về bản chất của các kênh tiền ảo. Hoài nghi trước những lời kêu gọi đầu tư vào tiền ảo trên các trang Facebook, anh Nguyễn Hồng Lâm đã thử tìm hiểu về kiểu đầu tư này. Đúng lúc đó, anh nhận thấy nhiều người khác đã quyết định đổ tiền vào kênh tiền ảo theo lời quảng cáo, đẩy giá trị các loại tiền ảo tăng rất nhanh. Điều bất thường hơn là chỉ sau vài giờ, những dòng quảng cáo này đã đồng loạt bị gỡ xuống. Ở trong những cái đường link đó có những cái coin ví dụ như là FTX thì là những những cái coin mà hiện tại là gần như nó chưa có giá trị hết. Cái đồng tiền mà họ đầu tư vô thì nó cũng mới ở dạng token thôi. Nó chưa hình thành rằng đây là một sản phẩm tiền crypto như Bitcoin, như Ethereum, vân vân, chẳng hạn như vậy. Thì ở đây đầu tư mà dạng token thì nó đã rất là rủi ro rồi. Có thể là sẽ có một bên nào đó thuê họ làm cái việc PR này để họ bán được những cái token từ không có giá trị gì trở thành có giá trị và họ rút đi. Họ lại đưa ra những cái mục tiêu rất là kinh khủng, ví dụ như là những đồng tiền này một lúc nào đó sẽ lên tới một đô, mà một đô ở đây có nghĩa là tổng cái giá trị nó lên tới trăm một triệu tỷ là nó vượt hơn tất cả những cái thị trường chứng khoán, vàng, tài chính rồi hạ trả bất động sản cộng lại ở trên toàn cầu thì may ra mới được cái con số này mà theo tôi nghĩ 10 năm nữa thậm chí trong 100 năm nữa cũng rất là khó đạt được ngay cả với các loại tiền mã hóa, việc đầu tư vào thị trường này thực chất là một zero-sum game, tức là trò chơi có tổng lợi ích bằng không. Điều này có nghĩa là một người muốn kiếm được lợi nhuận từ tiền mã hóa thì phải có người khác chịu lỗ tương ứng. Lịch sử luôn luôn chứng minh là những cái dự án như vậy thì chỉ hầu như là chỉ có nhà cái và những người tạo ra uh, những cái đồng coi đó là những người tạo ra những cái trò chơi giống như vậy mới là những người thoát được đầu tiên. Còn những nhà đầu tư nào mà vô trễ giống như cái câu của người Việt Nam mình đó là châu chậm uống nước đục á thì hầu như các nhà đầu tư đó đều không tránh được. Nếu những người này thực hiện hành vi quảng cáo các cái loại tiền ảo này mà hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự Ờ, thì vẫn là trở thành đồng phạm của tội danh này. Ngoài ra nếu những người chơi đó, những nhà đầu tư đó tham gia các cái giao dịch về tiền ảo này mà bị thất thoát, bị thua lỗ ờ, mà được quyền khởi kiện để yêu cầu bồi thường thiệt hại thì thậm chí những người ờ, quảng cáo các cái loại tiền ảo này vẫn phải liên đới để chịu trách nhiệm bồi thường về mặt dân sự. Đầu tư tài chính là lĩnh vực đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên sâu, tuyệt đối không dành cho đại bộ phận người dân. Đặc biệt ở những kênh có biến động giá quá lớn và không thể kiểm soát được rủi ro như tiền ảo, số tiền đầu tư thật còn khó bảo toàn, huống chi là lợi nhuận ảo.